Hello, xin chào anh chị em. Xin chào anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi tối hôm nay thì ờ, Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta đó là tâm lý giao dịch. Ờ, và làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta mỗi khi giao dịch. Ở ờ, trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là cảm xúc là một trong những phần cấu nên uh, cấu thành lên cái khả năng thành công hay là thất bại của gì ạ? mỗi nhà đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán là một gì ạ một môn khoa học kết hợp giữa tâm lý quy trình và hành động tâm lý nó đến từ đầu tiên nên nó gì ạ là một trong yếu tố quan trọng nhất nó chiếm 7 đến 80 phần trăm cái quyết định đầu tư thành công của mỗi chúng ta vậy tâm lý nó là cái gì mà tại sao nó lại gì ạ nó lại là khủng khiếp như vậy nếu chúng ta trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là có nhiều lúc chúng ta cũng không kiểm soát được tại sao chúng ta lại gì ạ lại bị thua lỗ trên thị trường khi mà lúc đó chúng ta đang ở trạng thái hưng phấn nhất và có những lúc thì chúng ta cũng chẳng biết rằng là chúng ta đang nghĩ gì bởi vì chúng ta cũng chẳng hiểu chúng ta đang nghĩ gì các bạn à, hôm qua sáng ngày Dũng đã nói là chúng ta đang nói về một cái trend đúng không chúng ta nói một cái trend thì uh, Dũng muốn rằng là cũng nhân tiện đây để chúng ta phân tích một cách uh, uh, theo một cách khách quan nhất thì uh, uh, coi cái việc này giống như chém gió hay là cái cái gì cũng được không sao cả nhưng uh, cũng mong rằng anh chị em sau những cái uh, chia sẻ của cái đoạn đầu này thì anh chị em comment ở phần bên dưới tức là comment ở phần đánh giá ở trên kênh youtube đó, để Dũng biết rằng là chúng ta đang nghĩ gì Dũng sẽ nói một cái câu chuyện đó là truyền thông trước đã à, thực tế thì trong đầu tư truyền thông nó luôn luôn bóp méo sự thật à, truyền thông luôn luôn bóp méo sự thật chẳng hạn như là chúng ta đang thấy rằng là ở giai đoạn cuối của một chu kỳ thì truyền thông luôn luôn đưa ra những thông tin rất tích cực đặc biệt là nó tạo ra những trend khổng lồ khi một cổ phiếu giả sử như hôm nay chúng ta có cổ phiếu MBB tăng thì ở đâu đó một vài các kênh thông tin nào đó họ cũng nói về cổ phiếu đó sau đó thì trên các Facebook trên trang fanpage cá nhân họ cũng nói về điều đó trên những trang mạng xã hội nổi tiếng như F319 họ cũng nói về điều đó họ nói họ giật tít làm cho các nhà đầu tư cá nhân không biết thậm chí là không hiểu biết rồi cũng bắt đầu cảm nhận mình là ở trong cộng đồng đó và cũng theo và dần dần nó trở nên gì ạ đã tạo ra một làn sóng à, chúng ta sẽ phân tích một cái câu chuyện như này để anh chị em có thể thấy được là nó sẽ tạo ra làn sóng như nào đầu tiên chúng ta thấy là một cái uh, ai đó nói gì ạ nói về một câu chuyện đơn giản đó là uh, có một uh, <clears throat> dũng không muốn nhắc tên tức là họ nói về tất cả các gì ạ các diễn đàn đặc biệt là nói về ca sĩ họ nói về ca sĩ những người mà nổi tiếng sau đó thì dần dần bắt đầu bóc tách ra bắt đầu truyền thông bắt đầu khai thác bóc tách ra và sau đó thì họ nói đến gì ạ một trong những nghệ sĩ danh hài rất nổi tiếng đó là Hoài Linh à, thực ra Hoài Linh là một trong những người mà Dũng cũng khá là yêu quý bởi vì uh, về góc độ nào đó thì Dũng không muốn nói là cái cá nhân mình ở đây tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ nói về toàn bộ các tính cách cũng như là các nhu cầu mọi thứ để chúng ta xem tâm lý hành vi cũng như là phản ứng của thị trường phản ứng của thông tin như thế nào với những gì đang diễn ra à, thông thường chúng ta thấy là mỗi con người chúng ta dũng phải phân tích là có bốn nhóm tính cách chính bốn nhóm tính cách chính anh chị em nhá có bốn nhóm tính cách chính nhóm D là nhóm cực kỳ mạnh mẽ quyết liệt đúng không những ai mà nhóm D họ đưa ra mạnh mẽ quyết liệt hành động ngay làm ngay nhóm Y là nhóm luôn luôn có sự truyền cảm hứng họ luôn luôn gì ạ gặp gỡ mọi người và họ cảm giác là hưng rất là hưng phấn khi được tiếp xúc với mọi người họ thích động chạm họ thích gì ạ họ thích kết nối kết giao đó là nhóm im nhóm S là nhóm gì ạ nhóm là những người sống nội tâm yêu thương vỗ về những người mà luôn luôn giữ bí mật và luôn luôn gì ạ tạo ra cái sự kết nối giữa các nhóm nhau mẹ Telisa là một trong những người nhóm S có sự kết nối đúng không có sự kết nối giữa gì ạ giữa các người những anh chị có thể có những người đau khổ với những người khác với nhau đó là mẹ Teresa còn nhóm C là nhóm gì ạ là nhóm những người chúng ta gọi là những người có thể gọi là bảo thủ hơn là những người mà theo quy trình những người mà làm mọi thứ theo nguyên tắc theo quy trình ở cái nhóm này có một đặc điểm là nếu họ tin vào một điều gì đó họ rất khó để thay đổi trừ khi chúng ta hướng dẫn cho chúng họ nhận biết ra điều đó chẳng hạn như là họ nếu họ tin về đầu tư giá trị thì họ sẽ không mà thay đổi nếu chúng ta cần phải chỉ cho họ để à, hướng dẫn cho họ biết từ điều đó nên thường họ bị chậm hơn họ sẽ bị yếu thế hơn nhưng ở đây nhóm y à nhóm C là cái nhóm mà cực kỳ nếu chúng ta giao cho họ một công việc đúng chẳng hạn nếu các bạn học một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả như là của gì ạ à, đúng không ạ chúng ta gọi là như của uh, ờ, Wilnell của Marini thì chúng ta thấy được là những nếu họ để áp dụng những chiến lược họ hiểu họ VSA họ áp dụng một cách gì ạ theo quy tắc mà họ đã có trong tính cách của mình họ sẽ thành công đấy là đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ các nhóm tính cách khác nhau nên nếu ở đây chúng ta gì ạ chúng ta đang ở nhóm D mà chúng ta đi phán xét ở nhóm C là chúng ta đã sai rồi đúng không ạ hay là chúng ta đang ở nhóm D chúng ta lại đi phán xét ở nhóm gì ạ đang ở nhóm D mà lại đi phán xét ở nhóm S là chúng ta cũng đã sai rồi bởi vì tính cách của chúng nó khác nhau nên rõ ràng là chúng ta thấy là đưa ra những quan điểm sẽ trái chiều nhau tiếp theo đó là nhu cầu chúng ta biết rằng là nhu cầu con người chúng ta luôn luôn ai cũng có sáu cái nhu cầu tất yếu trong cuộc sống sáu nhu cầu anh chị nhé sáu nhu cầu nhu cầu sự đầu tiên là nhu cầu sống nhu cầu sống thì chúng ta thấy là nhu cầu để để sống đơn giản như là ăn uống ngủ nghỉ thậm chí là tình dục cũng là gọi là nhu cầu sống ở đây chúng ta đang nói là gì ạ tất cả cái nhu cầu mà chúng ta gọi là thiết yếu trong cuộc sống gọi là nhu cầu sống thứ hai là nhu cầu kiếm tiền phần lớn anh chị em đang ngồi đây chúng ta gọi là những anh chị em đầu tư chứng khoán thì chúng ta còn đang có nhu cầu kiếm tiền làm sao để chúng ta có nhiều tiền hơn và làm sao để chúng ta gì ạ là mỗi một uh, giai đoạn chúng ta có thể kiếm được một năm chúng ta kiếm được 50 hay là một trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí là chúng ta có thể khát vọng nhiều hơn thậm chí là ờ, hai ba trăm thậm chí là 500 thậm chí một nghìn tùy thuộc vào nhu cầu mỗi chúng ta <clears throat> à, tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái nhu cầu tiếp theo mà anh chị em cũng thấy rằng là nhu cầu này cũng rất là là rất là là phổ biến thị trường đó là nhu cầu được phát triển à, chúng ta mong muốn được phát triển à, sự anh chị em đang ngồi ở đây là phần lớn anh chị em này có hai nhu cầu đó là nhu cầu gì ạ kiếm tiền nhu cầu phát triển là chúng ta mong muốn có kiến thức đúng không ạ mong muốn là có kiến thức có học hỏi từ những cái điều mà Dũng đang nói ở đây chẳng hạn chúng ta thấy là những cái việc mà chúng đang nói về hôm nay chủ đề cảm xúc nhưng đang Dũng đang nói về một cái ví dụ bên ngoài để chúng ta sẽ thấy rằng Dũng đang phân tích như thế nếu anh chị em thấy rằng là chúng ta đang có nhu cầu kiếm tiền và nhu cầu phát triển nếu đúng thì anh chị em comment cho số 1 đúng không ạ nếu đúng á, anh chị em số 1 còn không đúng thì comment số 2 đúng không ạ? nếu anh chị em đúng thì comment số 1 còn không đúng thì comment số 2 đó là chúng ta gì ạ không phải là nhu cầu phát triển chúng ta chỉ mong muốn kêu nhu cầu kiếm tiền thôi ạ đúng không ạ tiếp theo chúng ta đến một cái nhu cầu thứ ba thứ tư đó là nhu cầu vinh danh vinh vinh danh hay là danh vọng tức là những nhu cầu vinh danh và danh vọng là nhu cầu mà chúng ta mong muốn chúng ta là ai đó được thần tượng ai đến được biết đến chẳng hạn đấy ai chúng ta muốn là ai chẳng hạn đây là Dũng đang có một nhu cầu danh vọng Dũng là thiên tài chứng khoán đấy là danh vọng mà Dũng muốn đến hay là một cái gì ạ sứ mệnh của Dũng là truyền cảm hứng nhà đầu đầu tư là nhà đầu tư nhà đào tạo nhà truyền cảm hứng và tham vấn cho nhà đầu tư chứng khoán thành công à, đấy là sứ mệnh nên chính vì vậy đấy là một cái gọi là nhu cầu vinh danh anh em nha đấy là nhu cầu vinh danh à, sau khi mà chúng ta có nhu cầu vinh danh thì chúng ta có gì ạ à? nhu cầu vinh danh và nhu cầu đến cuối thứ năm là nhu cầu kết nối nhu cầu yêu thương chúng ta chơi với đứa con chúng ta đó là nhu cầu kết nối à, giữa chúng ta với vợ với chồng với những người thân chúng ta là nhu cầu kết nối giữa chúng ta với đồng nghiệp chúng ta đó đó là nhu cầu kết nối Ờ, nhu cầu kết nối hay chúng ta gọi là nhu cầu yêu thương đó là những nhu cầu tất yếu xảy ra à, có một số anh chị em tính S thì người ta gì ạ à? S người ta có nhu cầu kết nối nhiều hơn anh chị em S người ta có nhu cầu kết nối nhiều hơn còn gì ạ à? Y s là nhu cầu kết nối nhiều hơn những người Y là người ta gì ạ à? có thể giao tiếp rất là rộng nên chúng ta gọi là mỗi một cái nhu cầu đó nó sẽ phù hợp với một tính cách phù hợp với một nhóm người nhất định và cuối cùng đó là nhu cầu cho đi nhu cầu cống hiến nhu cầu cho đi đó là chúng ta gọi là làm từ thiện thì ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu cuối cùng đó chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta thấy là một số các nghệ sĩ đúng không một số các nghệ sĩ vừa qua đã có một nhu cầu dũng thấy là cái nhu cầu lớn nhất của họ đó là nhu cầu được gì ạ cho đi đúng không nhu cầu được cho đi là nhu cầu được gì ạ là nhu cầu rất là chậm nếu họ cho đi nếu anh chị em cứ thử nếu chúng ta đến ở anh chị em đi làm từ thiện à, anh chị em đi làm từ thiện nhé ai đó đi làm từ thiện lên những cái vùng núi xa ờ, khó khăn và đi qua rất là mệt mỏi đi đường xa thì chúng ta mới hiểu là những ai làm từ thiện như thế nào hoặc là nếu chúng ai đó chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta gì ạ à, đến những cái vùng mà chúng ta gọi là sông nước như bạn thủy tiên thì chúng ta thấy đấy, đấy là sự vất vả đói khổ chúng ta phải ở trong cái môi trường chúng ta phải nhúng ở trong môi trường đó thì chúng ta mới biết được cái điều đó nó như nào thông thường á, thì có một cái điều như thế này chúng ta không ở trong môi trường đó và chúng ta ở cái môi trường khác và chúng ta phán xét những môi trường mà chúng ta đang diễn ra à, tôi như Dũng chưa phân tích cái này bộ thế thì bây giờ chúng ta đang nói về 6 nhu cầu 6 nhu cầu vậy chúng ta sẽ thấy rằng là 6 nhu cầu đó mỗi người người ta chỉ có hai nhu cầu quan trọng nhất thôi ạ dù là các bạn là ai thì các bạn có hai nhu cầu quan trọng nhất chẳng hạn có một số anh chị em ở đây thì Dũng tin rằng là phần lớn là chúng ta có hai nhu cầu là kiếm tiền và nhu cầu phát triển đúng không với Dũng thì Dũng đang có hai nhu cầu đó là gì ạ nhu cầu về danh vọng danh vọng và nhu cầu phát triển tức là Dũng mong muốn là gì ạ? mình là thiên tài à, trở thành những nhà thiên tài số 1 Việt Nam và thứ hai là mình phải phát triển tức là phát triển hơn nữa để giúp cho cộng đồng mình giúp cho nhiều người khác và một cái nhu cầu nữa cũng không kém phần ở trong cái này thực tế là ba nhu cầu đó là nhu cầu được cống hiến cho đi nhu cầu chứng cống hiến cho đi thế thì ở đây chúng ta thấy là ba cái nhu cầu này đó là nhu cầu cống hiến nhu cầu gì ạ phát triển và nhu cầu gì ạ nhu cầu được vinh danh thì thông thường nó sẽ có hai nhu cầu mạnh nhất hai nhu cầu mạnh nhất để chúng ta xem là chúng ta đang thiếu cái điều gì thế bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi đơn giản như này anh chị em đặt ra câu hỏi nếu theo anh chị em một cái nghệ sĩ dạ, nghệ sĩ như là chúng ta có những gì hài như vậy thì theo anh chị em là họ có nhu cầu gì ạ đầu tiên chúng ta nói về tính cách của họ họ tính cách gì ạ thông thường là họ gì ạ họ diễn hài cho tất cả những mọi người nghe à, phần lớn mọi người nghe thì có nhu cầu kết nối là rất là cao đúng không họ có nhu cầu kết nối rất là cao nếu chúng ta quan sát thì ạ à, cái việc mà chúng ta quan sát những cái việc mà họ làm thì chúng ta cũng thấy là có nhu cầu yêu thương họ cũng rất là cao đúng không nhu cầu kết nối và nhu cầu yêu thương là hai nhu cầu theo quan điểm của Dũng phần lớn các nghệ sĩ là rất là cao nhưng thông thường chúng ta không nhìn thấy các nghệ sĩ họ rất là cô đơn bởi vì như thế này này tại sao họ lại rất là cô đơn William Dư có một cái uh, Dũng không nhớ rõ ràng lắm nhưng có một cái gì ạ có một người mà chúng ta gọi là một trong những diễn giả hài nhất thế giới họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nhiều tiền ăn cả ba đời không hết mọi thứ không hết tất cả mọi thứ không hết nhưng ông đó đã tự tử ông nó đã tự tử anh chị em ạ ông đấy đã tự tử bởi vì chúng ta không gì ạ à, ở đây tại sao ạ chúng ta không cảm giác mãn nguyện với những gì chúng ta đang có thì chúng ta thấy là luôn luôn bất hạnh những người hài ấy, chúng ta thấy là họ thường chúng ta gì ạ à? phần lớn nếu chúng ta không quản trị được cảm xúc họ rất là cô đơn chỉ có giải quyết được cô đơn đó là họ phải cống hiến cho đi tức phải giúp đỡ người khác họ mới hết cô đơn anh chị em hiểu được như thế tức là họ phải giúp đỡ người khác còn không họ sẽ xảy ra rất nhiều như là bệnh tật hoặc nhiều thứ khác mà anh chị em không biết đâu ạ nếu chúng ta đã thấy hiểu rõ về tâm lý như vậy chúng ta mới hiểu được hiểu được tất cả mọi thứ thế thì bây giờ chúng ta lấy hoài linh tại sao dũng nói là ông có một nhu cầu gì ạ nhu cầu vinh danh bởi vì ông xây một cái ngôi nhà rất là to to rất là lớn lớn nhất gọi là như xây xây tổ đúng không ạ bỏ ra hơn 100 tỷ bỏ ra hơn 100 tỷ để xây cái ngôi nhà đó một ngôi nhà đó nó không phải dành cho ông mà dành cho tất cả các giới nghệ sĩ đúng không ạ có anh chị em phải đúng đúng đúng không ạ đúng phân tích đúng có nếu anh chị em thấy có nhiều gì sai anh chị em cứ comment nhé đây là một cái là public thật là là gì ạ thật là thoải mái Dũng không muốn là đúng sai ở đây Dũng đang đưa cho một cái cá nhìn cá nhân nên có thể Dũng là sai đúng không Dũng có thể sai rất nhiều nên Dũng mong muốn là đóng góp ý kiến của anh chị em Dũng không muốn bảo vệ bất cứ ai cả Dũng đang mong muốn là những cái gì mà Dũng biết để Dũng hướng dẫn ta nhìn về góc độ về đầu tư chứng khoán dưới góc nhìn mà chúng ta gọi là một cái trend đang hot bây giờ thế thì câu chuyện là gì ạ đó là họ xây một cái nhà như vậy họ có nhu cầu đó là nhu cầu vinh danh đúng không vinh danh tức là họ mong muốn là họ là ai nhưng quan trọng là nếu chúng ta để ý một chút là tất cả những chương trình từ thiện họ đều là làm bây một con người vinh danh người ta thích vinh danh thì không bao giờ tiền thì người ta thiếu rồi không thiếu tiền bởi vì người ta đã gì ạ nhìn về nhu cầu những giới nghệ sĩ họ không bao giờ thiếu thiếu tiền nên cái việc anh chị em hiểu là là những ai mà người ta kiếm được khoảng độ 20 tỷ USD người ta có trên 20 tỷ USD à giữa 20 ạ 20 tỷ đồng thì thông thường người ta không có nhu cầu nhiều tiền như anh chị em nghĩ đâu bởi vì nhu cầu sống của họ đã không còn nữa tại vì mọi cái vật chất họ gần như là đủ tất cả mọi thứ họ đủ hết họ đi du lịch họ làm tất cả mọi thứ họ đều đủ hết nên nếu mà nói để về họ tham tiền những người đó Dũng tin chắc là dạ không rất ít trừ khi nha trừ khi những ai đó gì ạ à? chúng ta gì ạ à? không phải lao động chúng ta kiếm trên gì ạ à? trên không phải lao động chúng ta tự đâu đó chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta gọi là tham còn những người mà lao động đến đạt được mức lợi nhuận như vậy họ không bao giờ tham tiền nhưng tại sao họ lại phải cần tiền vì họ càng nhiều tiền để một là họ vinh danh họ đang ở đâu họ chứng tỏ bản thân họ đang ở đâu nên họ cần phải cần nhiều tiền cần nhiều tiền là họ mong muốn gì ạ mong muốn là họ vinh danh họ đang đâu chứ không phải là họ nhiều tiền để họ gì ạ họ xây ăn nước nào được ông ăn chay mặt thì gì ạ có ăn được cái gì đâu ạ chúng ta để ý tất cả mọi người như vậy chúng ta sẽ thấy được điều đó nên nếu ai đã có gì ạ kiếm được 2 đến 3 tỷ một năm anh chị em sẽ biết rằng là chúng ta không có quá nhiều nhu cầu chẳng hạn nếu một tháng mà Dũng tiêu Dũng nghĩ chắc là một tháng nếu tiêu nhiều lắm hết 2 triệu 2 triệu thì gì ạ với thu nhập mà Dũng đang có thì sống bao nhiêu trăm năm cho hết đơn giản thế thôi ạ thế ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều là gì ạ thế một chúng ta phân tích nếu chúng ta phân tích được các nhu cầu như vậy thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn nó phải có một cái điều gì Dũng không biết nó đang diễn ra ở ờ, có một số gì ạ một số chúng ta thấy đợt đấy thì chúng ta thấy là có thể covid đang diễn ra rất là đúng không covid đang diễn ra cũng khá là lớn thứ hai là sức khỏe nếu anh chị em nếu là sức khỏe của nghệ sĩ ấy, rất là yếu bởi vì chúng ta biết rằng là gì ạ ông bị ca người ta bị ca sức khỏe yếu mà đi đến sông nước mưa lớn thì người ta có đi được không có quan trọng là cách người ta giải ngân như nào cách người ta làm như nào thì dũng tin chắc là những cái người đã tin tưởng nghệ sĩ người ta đóng góp cho nghệ sĩ ấy, người ta sẽ gì ạ người ta sẽ gì ạ dũng tin chắc rằng người ta không những người đó là những người ít nói nhất ít bình luận nhất chủ yếu là chúng ta khi mà chúng ta gì ạ chúng ta bị báo chí thổi phồng lên bởi vì bây giờ lúc này chúng ta đang có cái tôi rất là lớn đúng không chúng ta đang có một cái tôi rất là lớn chúng ta đang mong muốn là mình là quan trọng và mình gì ạ muốn thể hiện cái cái gì ạ cái tôi của mình trong những cái bình luận trong cái gì ạ câu chuyện đó nên việc mà báo chí tìm ra trend như vậy thì giật ra những cái thông tin chẳng hạn như là lừa đảo tật ra những thông tin gì ạ chẳng hạn như là quỵt nợ hay là thông tin gì đó Dũng không biết để làm sao để thu hút cái lượng lớn gì ạ? lượng lớn nhà đầu tư à lượng lớn khán giả đọc và khi khán giả đọc lại theo dõi báo của mình nhiều thì chính là quảng cáo được nhiều hơn đúng không đúng không tức là tất cả mọi cái chúng ta biết rằng là nó sẽ có rất nhiều thứ khác dũng không muốn ở cái điều đó bởi vì khi mà chúng ta muốn gì ạ tìm ra này thường thì nó có một câu chuyện như này để anh chị em sẽ biết rằng là một câu chuyện nữa dũng muốn kể cho anh chị em này ở ờ, khi mà chúng ta đọc một cuốn xuân hóa sư tử á, thì chúng ta biết là có một cái tác giả đó họ đầu tư á, khi đầu tư thì khi mà cái gì ạ, lợi suất của họ được 5% họ quản lý quỹ lợi suất họ được 5% họ được 5% thì bên công ty yêu cầu bán bán cái cái cái chứng chỉ quỹ đấy đi bán cái gì ạ à? trái phiếu đi Dũng nhớ không nhầm chắc chắn không nhớ con số cụ thể bao nhiêu sau đó đại khái như là cái, cái chứng chỉ quỹ đấy lên lên đến 20 và tác giả không viết không bán ra tác giả không bán ra và sau đó chứng chỉ quỹ nó về đến gì ạ à? 15 và tác giả gì ạ à? tác giả sẽ gì ạ à? bị đuổi việc thực ra bị à, cắt chức bởi vì mười 20 không bán mà 15 bán trong khi đó gì ạ lúc trước thì nó lên đến năm và các chủ tịch hội đồng quản trị mọi người yêu cầu bán ông không bán bây giờ ông lên đến được 15 rồi ông đã cho công ty hơn được 10 điểm rồi nhưng họ nhìn từ 20 nhìn về 15 nên họ tập trung vào đó nên ông nghỉ việc và sau này ông trở thành cũng nhà đầu tư rất là thành công chúng ta đang thấy có điều đó bất công trên xã hội đó không ạ có thể chúng ta đã nhìn thấy mọi ai đó giúp đỡ rất nhiều người giúp đỡ người khác thành công giúp nhiều người giúp đỡ mọi cái điều tuyệt vời nhưng chúng ta đi luôn luôn tìm những cái gì ạ cái cái gì ạ cái vấn đề của người khác khi mà chúng ta tìm những vấn đề của người khác để chúng ta gì ạ à? để chất tao xoáy vào thì đấy chính là vấn đề chúng ta nha đấy là vấn đề của chúng ta không phải vấn đề của người khác đâu anh chị em ạ à cái vấn đề khi mà chúng ta đang tìm nỗi đau người khác đang đi tìm những cái tiêu cực người khác thì Dũng khẳng định đó là vấn đề của chúng ta chứ không phải là vấn đề của người khác đúng không ạ đấy là vấn đề của chúng ta bởi vì trong chúng ta đã có nỗi đau như vậy nên khi một ai đó khê gợi về nỗi đau của chúng ta thì chúng ta gì ạ à, muốn đưa mang nỗi đau của chúng ta để thể hiện trong đầu tư của mình có phải không tất cả với chúng ta Dũng không muốn nói bất cứ cái điều gì ở đây tại vì tất cả chúng ta Dũng khẳng định là tất cả vấn đề của chúng ta khi mà chúng ta có vấn đề nào đó thì chúng ta có xu hướng là gì ạ tập trung vào vấn đề đó đơn giản thế thôi ạ thay vì chúng ta đi tìm giải quyết vấn đề thay vì chúng ta đi tìm những cái khác cho vấn đề tại vì Dũng tin chắc rằng là sau những cái thương vụ như này thì sau này các cái à, gì ạ những cái gì ạ đợt làm từ thiện ở miền Trung hay là ở những nơi khác giới nghệ sĩ là những cái giới mà luôn luôn đấy là họ đi đầu họ luôn là những người đi đầu để giúp bà con chúng ta nhưng đến bây giờ bà con chúng ta có thể một ai đó có thể làm sai ở một lúc nào cũng không biết có thể và cái này chắc chắn là có nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta luôn luôn tìm ra gì ạ tập trung vào vấn đề và chúng ta không tập trung vào gì ạ những cái mặt tích cực ở đó để chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đang đi tìm những mặt tích cực trên báo chí người ta luôn luôn đi tìm cái mặt tích cực trên cái điều đó nên dẫn đến là chúng ta gì ạ sẽ gì ạ trở nên gì ạ một cái xã hội luôn luôn đi tìm những cái xấu xa luôn luôn đi tìm cái tiêu cực thì cuộc sống làm sao mà trở nên hạnh phúc được bản thân Dũng thì Dũng luôn luôn đi tìm những cái gì ạ tích cực trong cái tiêu cực tích cực trong cái tiêu cực nên ờ, trong đầu tư chứng khoán Dũng muốn đưa ở chúng ta ở đây tại vì ở đây cái trong video này anh chị em nhớ là Dũng không phải bảo vệ anh Hoài Linh không bảo hệ ai hết mà Dũng chỉ đưa ra một bức tranh như vậy để chúng ta tự phân tích thôi còn nó đúng nó sai tại vì báo chí là gì ạ báo chí có thể nó sẽ tìm ra rất nhiều cái cái gì ạ cái khe hở cái lỗ hổng của một ai đó để họ nói ra nhưng chúng ta chỉ cần đơn giản thế này 13 tỷ đồng nó không phải là bao nhiêu tiền cả 13 tỷ đồng là số tiền rất lớn nó không thể chạy qua lỗ kim được cả nên dù là cái số tiền đó chúng ta biết rằng là có giải ngân hay không giải ngân thì số tiền đó Hoài Linh không thể nào tiêu được không thể dành cho cá nhân mình được chúng ta phải hiểu đơn giản như vậy thôi ạ đúng không không thể nào còn có mang đi có giúp hay là tiêu cá nhân làm sao tiêu được tại vì số tiền đó báo chí đã biết từ lâu rồi họ thống kê rồi chi cho ai mọi thứ rồi thậm chí là đã có cả cái hội đồng người ta giám sát điều đó rồi nên anh chị em không phải lo cái điều đó anh chị em lo cho chúng ta rẻ kiếm được tiền trong đầu tư chứng khoán đúng không Dũng ở đây Dũng muốn nói một câu chuyện như vậy để chúng ta thấy là thị trường chứng khoán nó cũng như vậy đúng không anh chị em thấy thị trường chứng khoán nó như vậy không ạ tất cả những thông tin nó đúng thì nó lại không đúng đơn giản nữa nó đúng nó lại không đúng đây chúng ta nhìn này khi mà thị trường thì ạ người ta bắt đầu từ ờ, nghi ngờ từ hy vọng chuyển sang lạc quan niềm tin cảm xúc và khi nó độ hưng phấn tột độ khi chúng ta thấy nhỉ độ hưng phấn tuyệt độ tuyệt độ tuyệt độ thì điều gì sẽ diễn ra khi mà chúng ta có độ hưng phấn tuyệt độ thì chúng ta biết rằng là nó đã chuyển sang một giai đoạn khác rồi chúng ta thấy rằng lúc này thì báo chí họ sẽ nói điều gì ạ họ tập trung vào những diễn đàn họ đang nói điều gì họ sẽ tìm ra những cái trend để nói điều gì ạ à, cổ phiếu gì ạ HPG hôm nay thanh khoản cao thị trường ờ, công ty chứng khoán ACB họ sẽ nói rằng là một cái công ty nào đó họ sẽ gì ạ dự báo là thị trường sẽ lên đến bao nhiêu 500 1.500 điểm vào từ bây cuối năm và tất cả dự báo lại tiếp tục ra cổ phiếu gì ạ Hòa Phát có thể lên đến 200 và những cái dự báo này ở giai đoạn này chúng ta đang đang ở giai đoạn nào chúng ta đang tại giai đoạn có một niềm tin đúng không đúng không chúng ta đang giai đoạn có niềm tin một số thì đang ở giai đoạn có cảm xúc đúng không một số đang ở giai đoạn có cảm xúc và chúng ta đang bước dần đến giai đoạn gì ạ à? hưng phấn tột độ hưng phấn tột độ đúng không chúng ta đang bước vào hưng phấn tột độ đến một lúc nào đó chúng ta thấy là báo chí nhà nhà phân tích người người phân tích mọi thứ phân tích chúng ta thấy không mọi thứ đang được phân tích được đánh giá rất là cụ thể rõ ràng chúng ta thấy có những câu chuyện mà chúng ta không biết chẳng hạn ngày xưa có một câu chuyện đó là Ngọc Trinh với Hoàng Kiều đúng không câu chuyện đó là, gì ạ bác Hoàng Kiều bác bán gì ạ bán thuốc dành cho nam giới thì bác gì ạ làm một câu chuyện marketing thế là báo chí cũng giật nhà mình ai cũng giật cũng bị bị cuốn theo câu chuyện như vậy vì vì đây đó là một cái trò marketing diện rộng nhưng với chúng ta chúng ta làm cái những gì ạ những người mà chúng ta chả hiểu vì tại sao nó như vậy và chúng ta cứ gì ạ mải mê thế thì cuối cùng nó bị tiêu cực mà khi tiêu cực nó ảnh hưởng luôn đến cả gia đình chúng ta đúng không có phải từ chúng ta đọc những thông tin về báo chí tiêu cực có phải nó ảnh hưởng đến gia đình cuộc sống chúng ta không ạ thị trường nó tiêu cực nó phải ảnh hưởng đến gia đình cuộc sống chúng ta không ạ anh chị em có phải không ạ thế bây giờ chúng ta hưng phấn không sao cả hôm nay chúng ta có niềm tin chúng ta có cảm xúc vì bởi vì có lợi nhuận à, sau đó thì ấy, lợi nhuận có có cảm xúc có hôm nay sắm cho gì ạ được mỗi đứa con một số đồ chơi nào đó thật vui vẻ ngày mai sắm cho vợ một cái gì đó thật tuyệt vời ngày kia gì ạ à, bảo gia đình du lịch có phải là hưng phấn tột độ không ạ nếu chúng ta hưng phấn tột độ mà điều đó mà anh chị em gì ạ à, có bán được tiền bán được cổ phiếu đi đúng không mà giữ được tiền mặt sau đó dành số tiền đó đi cho ngừa cho bố mẹ đúng không cho bố mẹ làm một chút từ thiện thì có tuyệt vời không ạ cho bố mẹ làm một chút từ thiện có tuyệt vời không ạ nên tại sao Dũng lại thấy rằng là Dũng bảo anh chị em đặc biệt là các học viên của Dũng bởi vì đang margin cao thì cứ để cho nó chạy một mặt thì Dũng bảo cứ để cho nó chạy một mặt thì Dũng bảo bán dần đi bởi vì khi mà chúng ta ở trạng thái năng lượng giờ chúng ta không bị cuốn vào một cuộc chơi nào đó báo chí thì kể cho báo chí đúng không mọi thứ để chúng ta để kiểm soát cái cảm xúc chúng ta thay vì chúng ta bị báo chí lôi vào và gì ạ nó kiểm soát của chúng ta nên dẫn đến gì ạ chúng ta nó lại khơi dậy nỗi đau của chúng ta lên đúng không ạ chúng ta thấy là rất nhiều anh chị em bình luận Dũng đọc để Dũng biết là tâm lý đang ở sao sau đó thì Dũng cũng bị tiêu cực và Dũng phải giải phóng ngay trong khi kết thúc ạ đọc xong đó là Dũng phải giải phóng ngay Đấy. nên nếu chúng ta không biết cách giải phóng ngay là chúng ta sẽ bị cuốn vào và câu chuyện về gia đình chúng ta lại tiếp tục à, ảnh hưởng đến gia đình đúng không thế rõ ràng là chúng ta thấy là thị trường tiếp tục sẽ gì ạ à? nó đang ở trong trạng thái niềm tin tại vì hôm qua dũng khảo sát tại vì hôm trước dũng hỏi sát là mọi người ao như anh chị em là nghĩ thị trường lên tiếp đúng không dũng khảo sát để cho mọi người dũng biết là mọi người đang ở đâu sau đó dũng cảm giác cảm xúc như nào sau đó dũng hỏi cảm giác là ở công ty chứng khoán nào dũng đến một vài công ty chứng khoán xem họ làm gì dáng đi họ ra sao cộng với những cái kỹ thuật mà dũng đang có thì Dũng phân tích thị trường có chuẩn không ạ trong khi đó anh chị em ngồi ở nhà đúng không anh chị em ngồi ở nhà sau đó thì lên diễn đàn một vài group để nghe sau đó phán đúng không thì không khác gì chúng ta gì ạ không khác gì chúng ta đi ạ ngồi ở đây sau đó nghe một số báo chí nói viết về gì ạ tập trung tại vì báo chí bây giờ tại sao anh chị em ấy bây giờ nó tập trung vào tiêu cực thì nó mới hot anh biết vì sao không ạ báo chí tập trung vào tiêu cực mới hot bởi vì người ta thích nói về tiêu cực nhiều hơn là nói về tích cực nên khi mà Dũng nói về tích cực anh chị em sẽ không thích và bởi vì chúng ta muốn này khi mà nói về tiêu cực thì rồi trong nỗi đau của chúng ta có cái nỗi đau đó rồi chúng ta đồng cảm và bắt đầu chúng ta thì ạ lên để để nói cái việc này để muốn khẳng định chúng ta chúng ta muốn đồng cảm bằng những câu chuyện là gì ạ ông đấy lừa đó ông đấy tưởng là nọ là kia hay chúng ta nhìn thấy một câu chuyện livestream rất là tít ở đây ạ tại sao người ta chỉ tập trung vào giới nghệ sĩ để người ta phê phê mình? hay tại sao người ta chỉ tập trung vào gì ạ tập trung là gì ạ và một ai đó nổi tiếng để người ta phê bình chúng ta nhìn thấy điều đó chứ ạ đúng không chúng ta tập trung vào điều gì ạ bởi vì đấy là một chiến lược marketing khổng lồ ai đã nhìn thấy điều đó thì comment cho dũng số 5 đi ạ những cái đọc toàn là đọc cái cái gì ạ nhưng thôi không nói nữa tại vì mai lại khi lại được bị lôi lên ạ ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à? nói về thị trường chúng ta lại tiếp tục nói về thị trường thế thì hưng phấn chúng ta nói về hưng phấn còn khi mà hưng phấn thái quá thì có một số cách để chúng ta nhận biết đầu tiên là chúng ta xem bản tin tài chính anh chị em xem ờ, thị tài chính thứ hai là chúng ta xem các à, nhận định của các chuyên gia nhận định của các chuyên gia tức là xem các chuyên gia họ nhận định như thế nào tức là phần lớn thế này tất cả các chuyên gia đầu tư chứng khoán Dũng khẳng định luôn là sai lầm ở thị trường đạt đỉnh cái câu chuyện này được ai nói ạ chúng ta đều đã biết ai nói cái câu chuyện này không phải Dũng đâu ạ nhưng sau này Dũng nghiên cứu Dũng thống kê tổng kết thì ở Việt Nam nó cũng giống hệt luôn ạ ai nói điều này nếu anh chị em đã đọc hoặc nghiên cứu về đúng không trên thị trường chứng khoán ai đã từng gì ạ đã nói điều này chúng ta còn comment đúng không ạ tức là ông có nói rằng là chuyên gia thường sai lầm ở giai đoạn cuối của chu kỳ vấn đề vấn đề có phải chuyên gia bị sai lầm không ạ theo anh chị em chuyên gia có phải sai lầm không có phải gì ạ đúng không chúng ta thấy Mac Mini William O'Neill Liam Moore và thậm chí là gì ạ một chuyên gia rất là nổi tiếng Soros sai lầm nhưng chúng ta biết rằng là nếu Soros nói sai lầm thì ông đã kiếm được một mớ tiền anh chị em ơi ông đã kiếm một mớ tiền bởi vì mọi người thì ạ à, theo ông đó thì ông làm ngược lại hoặc là ông đã đo lường mọi thứ ông tung ra một tin và ông xem phản ứng ở tin đó như nào đó là test cung đúng không ông gọi là test cung chẳng hạn như bây giờ Dũng nói một câu chuyện đó là gì ạ chúng ta đang biết rằng ai đang test cung của chúng ta thị trường đang ở đây không ạ một cổ phiếu đang được test cung xem là chúng ta đang test cung để chúng ta biết rằng là nếu mà tôi có tiền ai mà bán cổ phiếu đó thì sẽ được sẽ bị hối hận đấy ai mà bán cổ phiếu đó sẽ bị bối hối hận thấy chưa đấy bị hối hận đấy đấy một câu nói là như vậy nhưng thực tế là họ đang bán ra đấy họ đang bán ra nhưng họ là một hội đầu chủ động hội đồng quản trị họ nói đây nhưng nếu ai chị em là học của VSA đúng không thế họ nói đúng hay nói sai ạ à? thế anh chị em họ nói đúng hay nói sai với họ thì họ nói để chúng ta giữ thì họ bán ra còn bây giờ chúng ta bảo họ họ sai thì chúng ta lại càng sai đúng không đúng không chúng ta bảo họ sai thì chúng ta lại càng sai anh chị em hiểu không ạ bởi vì thực ra chúng ta không có cái gì ạ cái hành vi nhận biết ra là họ đang gì ạ? họ nói thì họ vẫn cứ nói báo chí nói thì họ vẫn cứ nói còn họ nói là các bạn hãy mua vào cổ phiếu đi để tôi bán ra bây giờ chúng ta nhìn vào họ để chúng ta bảo rằng họ sai thì chúng ta đã là sai rồi bởi vì chúng ta không có nhận hành vi nhận thức đúng không chúng ta thấy cái điều đó có phải đúng không ạ họ nói đúng với họ thôi Elon mất thì thôi Elon mất ông nói là cô gì ạ à? ông nói là gì ạ à? ông đưa gì ạ à? sử dụng cái gì ạ đồng của ông vào Bitcoin nhưng thực tế là ông đã mua một lượng Bitcoin lớn nhờ bà con hàng xóm gì ạ cháu chắt của ông mua ở ngoài kia sau đó đưa cái thông tin ra và lúc đó gì ạ Bitcoin nó đang ở giai đoạn chạy nước rút nó tạo đà thì nhóm kia bán lên còn cái số lượng bitcoin ông nắm giữ ông không cần bán ra có sao không ạ số lượng bitcoin ông nắm một năm tỷ đó cũng chẳng cần bán ra thì cũng chả sao cả anh chị em hiểu không ạ tại vì thực tế bên xung quanh ông toàn những chuyên gia rất là giỏi chuyên gia quá giỏi luôn để họ biết được đúng hay sai nên ở đây chúng ta cần phải đo lường câu chuyện như vậy thôi ạ thế bây giờ chúng ta cần phải quản thế bây giờ nếu câu chuyện ở đây chúng ta biết rằng là để quản trị cảm xúc thì chúng ta cần đầu tiên chúng ta phải nhận biết điều đó nhận biết được các quy trình của cảm xúc đầu tiên là trong chứng khoán chúng ta phải nhận biết đây là gì ạ các quy trình dựa trên gì ạ vậy nếu mà trong cái quy trình này thì chúng ta đang nhìn thấy đoạn này là gì ạ ở giai đoạn này cổ phiếu gọi là gì ạ giai đoạn này cổ phiếu gọi là chạy nước rút nó tăng tốc tăng tốc tăng tốc đến mức là chúng ta gì ạ không biết là mua ở bất cứ dạng nào nó đều thắng hết mua ở đâu cũng thắng mua ở đâu cũng thắng mua thắng mua thắng nên dành cho những anh chị em F0 ở giai này là họ cảm giác là gì ạ rất là mình là giỏi họ có một niềm tin là không cần phải học họ cũng thành công nên mới cái ông gì ạ à? mấy ông đào tạo ở kia chỉ kiếm tiền thôi tôi chẳng cần phải học cái gì cả tôi cũng thành công thậm chí tôi lãi mới ba trăm phần trăm các ông học làm gì đúng không mà lãi chỉ có một trăm phần trăm thôi mà tôi lãi ba trăm phần trăm rồi nên cờ bạc dành cho tay mới đúng không ạ phải không ạ tay mới vào thì tưởng là mình thành công thì đó là câu chuyện như vậy và câu chuyện lại tiếp tục diễn ra đến khi mọi cái trở nên lạc quan lạc quan hưng phấn thì chúng ta biết rằng là từ những cái lạc quan niềm tin hưng phấn mà những cái gì chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở đây thì nó lại không phải nó lại không phải và ngược lại khi mà một quá trình mà thỏa mãn nó tức là lúc này người ta ăn no ăn đủ rồi thì bắt đầu nó bước đến một giai đoạn gì ạ à? suy thoái tức là bắt đầu đầu tiên là chúng ta nghi ngờ là thị trường chưa giảm bắt đầu chúng ta mua bắt đáy sau đó lại tiếp tục giảm đúng không tiếp tục giảm chúng ta để cảm giác là nó hồi chúng ta lại gì ạ tiếp tục hy vọng và tiếp tục giảm những khoản lỗ chúng ta bắt đầu giờ gì ạ khoản lỗ chúng ta bắt đầu nhiều lên nhiều lên sợ hãi đến mức là chúng ta bắt đầu bỏ cuộc tuyệt vọng ạ đến đoạn này cũng tuyệt vọng bỏ cuộc ạ bỏ cuộc tức là chúng ta gì ạ để đầu tư dài hạn đúng không sau khi chúng ta để đầu tư dài hạn và chúng ta hoảng loạn không thèm chơi nữa và bắt đầu tán Ờ, tức giận chán nản không chơi nữa thế là rồi chúng ta kết thúc chu kỳ một vài lần nữa một vài cổ phiếu thì có thể nó may mắn thì nó gì ạ nó lại tiếp tục quay trở lại nhưng một vài cổ phiếu thì nó không may mắn thì nó đi ngang và nó nằm im trong gì ạ nó nằm im trong kho và nó trả bao lên nữa nên các câu chuyện này chúng ta thấy là một cái biểu đồ thôi nó phản ánh tất cả những tình huống trong đầu tư chứng khoán nó phản ánh tất cả những tình huống mà chúng ta đang thấy trên thị trường và thậm chí nó phản ánh tất cả những tâm lý mà chúng ta đang có thậm chí là nếu chúng ta chỉ cần comment thôi chúng ta cũng đã biết là chúng ta ai đang có nỗi đau gì chúng ta không bao giờ chúng ta rất khó để gì ạ à? để che đợi chúng ta chính như những comment của chúng ta nó đang phản ánh chính chúng ta nó giống như khi mà các bạn nhìn cái bút này này nếu các bạn chưa bao giờ nhìn cái bút này các bạn không bao giờ tả được cái bút này có phải không ạ hello anh chị em có hiểu không ạ anh chị em sẽ không bao giờ tả được cái bút này nếu anh chị em chưa nhìn nó nhưng nếu anh chị em nhìn thấy nó anh chị em có nó cảm nhận được nó rồi thì anh chị em sẽ tả được nó đúng không nên mọi việc nó đến từ mình chứ không phải đến từ ai khác đấy do cái thế giới quan của mình nhìn mọi vấn đề nó ở đâu thì mình sẽ nhìn về mọi thứ nó ở đâu là do thế giới quan của mình nên mình nhìn nó ở dạng méo thì nó méo nhìn nó là tích cực nó tích cực nếu chúng ta nhìn về tất cả những gì nó đến với chúng ta đó là những bài học thì chúng ta sẽ thành công đúng không nhìn những bài học thì chúng ta sẽ gì ạ học những bài học đó thì chắc chắn chúng ta thành công còn nếu chúng ta nhìn những cái điều đó là những những ác mộng những cái nỗi đau những đau khổ thì chúng ta sẽ thất bại thế thôi ạ nên ở đây thực ra là cái buổi hôm nay tôi muốn giao lưu với chúng ta nhưng chúng ta có lẽ nói hơi sâu về một cái chủ đề Dũng biết rằng nhiều anh chị em cũng không thích bởi vì chúng ta nói này thì động chạm rất nhiều người người yêu người quý người ghét nhưng ở đây Dũng không muốn nói là yêu ghét hay quý mến hay bất cứ gì cả chỉ muốn nói là mượn cái câu chuyện đó mượn cái trend đó để gì ạ để nói cho chúng ta biết là nếu chúng ta hiểu rõ về hành vi hiểu rõ nhu cầu hiểu rõ nhóm những cách thì chúng ta dễ gì ạ sẽ thấu hiểu được mọi thứ thay vì chúng ta phán xét ở một góc độ góc khuất nào đó thì chúng ta thì à, hãy nhìn một cách bao trùm đó hãy nhìn một cách bao trùm thế rồi nên ở đây một số anh chị em bảo là thế thì có nên gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán thì dũng bảo là nếu mà đầu tư chứng khoán là chết bởi vì nhưng giải quyết như nào hãy tìm cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp phù hợp với mình nhé không phải là học của Dũng mà hệ thống nào cũng được phù hợp với mình sau khi phù hợp với mình thì gì ạ thì bắt đầu bỏ tiền ra đầu tư thì lúc đó gì lúc đấy là không gửi tiết kiệm đi đầu tư còn mang tiền tiết kiệm mà đi đầu tư là cháy tài khoản mang tiền tiết kiệm mà đi đầu tư vàng cũng sẽ mất tiền mang tiền tiết kiệm mà đi đầu tư đất không hiểu về đất là có lúc cũng chết đúng không đúng không đấy là cái góc độ như vậy nên ờ, thực sự là mới chúng ta thì chúng ta nên lại đầu tiên là gì? có cái tư duy đúng à, Dũng còn một à, buổi đào tạo vào tối thứ mai nữa thì sau đó thì Dũng sẽ lên một cái lịch để đào tạo một cái lớp đó là bí mật đầu tư à, dành cho các anh chị em mới bắt đầu thậm chí là dành cho anh chị em đã đầu tư lâu năm à, lâu năm nhưng vẫn gì ạ không biết vì tại sao mình thua lỗ à, dành cho các đầu tư gọi là có thể phân tích kỹ thuật thôi mà tại sao lại chưa hiệu quả dành cho anh em phân tích cơ bản mà chưa tại sao lại chưa đúng tóm lại là cái hệ thống này phân tích phân tích này để chúng ta nhìn rõ là tại sao chúng ta đang ở vị trí hiện tại như vậy thôi đơn giản như vậy thì khi mà anh chị em nhận ra thì anh chị em biết rằng là tại sao Dũng lại không bao giờ phím hàng và khi mà Dũng đưa ra các cổ phiếu thì Dũng bao giờ cũng phải phân tích rất là kỹ hay tại sao hôm nay bảo học viên Dũng phải bán 500 cổ phiếu MB hay là bán 1.000 cổ phiếu MB trong khi đó một số anh chị em đang nắm giữ bao nhiêu 100.000 và bán 1.000 nghe vẻ vô lý đúng không tôi tôi đang một chữ 100.000 MB và bây bảo bảo bán 1.000 vớ vẩn sao lại thế thì tại sao phải bán hay là chúng ta nghe gì ạ nghe từ bán đúng không nghe từ bán mà chúng ta thiếu là bán dần hay là bán gì đó chúng ta cắt cắt một phần đi ạ lần trước Dũng bị bị một cái nạn nhân đó là gì ạ dung Dũng bán dần cổ phiếu nếu mà ai đó cắt cái từ gì ạ bán dần đi ạ tức là bảo ông này bảo bán thế là tạo ra một chen, đúng không tạo ra một chen là ông này bảo bán bây giờ ông lại bảo bán thì trong công đó chúng ta lại bảo là không hiểu cái bán bán gì ạ bán dần nên tất cả đây là gì ạ nghe để nghe đủ và chúng ta gì ạ khi chúng ta bóp méo thực tế là này nếu chúng ta cố tình bóp méo chúng ta không chính trực với chính bản thân mình bản thân mình còn lừa thì thực, sự là gì ạ à? mình còn lừa chính mình thì mình lừa tất cả mọi thứ đúng không thì đây là cái chương trình ờ, về cảm xúc chúng biết rằng là một cái để phân tích cảm xúc thì có gì ạ à? rất nhiều phần khác nhau nhưng chúng ta sẽ còn rất nhiều chủ đề về cảm xúc để gửi đến anh chị em thì trong chủ đề này anh chị em nhớ là gì ạ à? sáu nhu cầu khác nhau chúng ta tập trung vào nhu cầu nào thì chúng ta đang ở đó và xem hành vi của họ đang ở nhu cầu nào nếu họ hành vi của họ là hành vi kiếm tiền tập trung vào kiếm tiền thì chúng ta sẽ thấy là thường thì những người người ta có kiếm được khoảng độ hai 30 tỷ một năm thì cái nhu cầu đó không nhiều đâu lúc đấy người ta sẽ gì ạ có nhu cầu người ta đang ở bị gì ạ bị chủng rồi không phải bị kỷ đâu ạ những người mà đã kiếm được nhiều tiền rồi thì người ta bị chủng rồi còn bị kỷ là những người mà chúng ta gọi là ích kỷ tập trung vào đội nhóm tập trung vào chỉ trích người khác nếu anh chị em nào có thể search trên mạng anh chị em mới biết mình là ai còn cái điều này thì nó rất là dài phải phân tích nó nhiều lắm tại vì nói về tài chính hành vi phân tích hành vi phân tích ngôn ngữ phân tích gì ạ à? à, mọi thứ thì rõ ràng là chúng ta gì ạ à? phân tích rất là khó à, thì có một cái anh chị em nào hiện tại ngày mai không biết là anh chị em nào biết BNI không ạ nếu biết thì comment cho Dũng số 1 ạ thì à, Dũng đang à, ở một cái câu lạc bộ tức là BNI những doanh nghiệp tức là những doanh nghiệp vừa nhỏ thì uh, sáng mai BNI của Dũng có tổ chức một cái ờ, chúng uh, ta là một cái buổi họp online Đấy, Dũng là một người buổi mai Dũng có một bài 8 phút thuyết trình về của mình nếu anh chị em nào là chủ doanh nghiệp hay là trưởng nhóm hay là một cái hệ thống đầu tư kinh doanh nào đó thì có thể comment cho Dũng ở dưới và chúng ta có thể đăng ký để tham gia cùng Đấy, tham gia cùng nhóm BNI uh, trong buổi học tối mai thì comment tại vì uh, ở đây Dũng không có đường link thế thì comment vào đấy xem là chúng ta nếu chúng ta có ngành nghề phù hợp thì chúng ta có thể tham gia bởi vì ở ờ, đây là gì ạ BNI đó là ghi vào ghi vào là cho đi nên ở đây chúng ta thấy là cứ cho đi là chúng ta sẽ giàu đúng không anh em cứ cho đi là anh chị em giàu nên ở đây có nguyên tắc đó để anh chị em muốn giúp ai thành công Đấy, anh chị em có kiến thức của Dũng rồi đặc biệt anh chị em học viên có kiến thức của Dũng rồi anh chị em cứ giúp người khác thành công anh chị em cứ cho người khác thành công là anh chị em sẽ thành thành công nên ở đây ở ờ, cái Zalo của Dũng là 09188 26099 Đấy, Dũng sẽ nhắn ở đây thì anh chị em nào trong app ờ, Zalo của Dũng thì Dũng sẽ gửi cho cái đường link chúng ta đăng ký và mai Dũng sẽ gửi cho cái gì ạ Zalo à, à, Zoom để chúng ta họp cùng Đấy, thì đây là à, tức là một một người ở trong BNI thì có thể một năm thậm chí là mới được không phải một năm đâu mấy năm thì mới có một cái buổi là nói về mình nên chính vì vậy thì nếu anh chị em nào có mặt thì có thể tham gia đấy nếu có đăng ký được thời gian nó diễn ra từ 6 giờ 30 đến 9 giờ đấy nếu chúng ta sắp xếp được thì chúng ta thêm ra đấy thì ở đây ờ, Dũng mong muốn rằng là chủ yếu là ở đây nó dành cho anh chị và đã chủ doanh nghiệp hay là trưởng phòng chúng ta có thể quyết định những cái quyết định cái việc mà chúng ta gì ạ à, cái công việc chúng ta thì đó là gì ạ à, là cái ờ, là BNI nếu anh chị em nào nghiên cứu về cái hiểu nó thì chắc là trong này được Dũng cũng không uh, chia sẻ được hết được nhưng uh, về cơ bản thì uh, sẽ comment ở phần ạ comment ở phần uh, Zalo Dũng để Dũng sẽ hướng dẫn à, đây xem là nếu mà có đường link thì Dũng gửi link luôn cho đấy hiện tại chưa có đường link nhưng cứ uh, gửi trên uh, trên um, Facebook ạ Dũng sẽ à, trong Zalo Dũng sẽ gửi cho đường link ạ để chúng ta đăng ký và Dũng sẽ gửi đặc biệt là cái đường zoom trong uh, sáng ngày mai được ạ tất cả mọi thứ để cứ chúng ta cứ tham gia sau đó thì xem nó có phù hợp hay không tại vì thực ra là trong tất cả BNI thì những con người gần phải là đầu tiên phải chính trực Đấy, không chính trực một thời gian sản phẩm của mình người ta cũng bị tẩy chay luôn ạ tất cả mọi thứ là mình làm không tốt người ta sẽ tẩy chay Đấy, người ta sẽ tẩy chay chính mình ạ Ok thì à, chúng ta hẹn chúng ta vào ờ, buổi sáng mai và sau buổi sáng mai sau 9 giờ còn để 9 rưỡi chúng sẽ làm bản tin phân tích thị trường kỹ hơn tại vì hôm nay chúng ta nói về cảm xúc nên uh, chúng ta sẽ không muốn giàn trải qua cái đúng không? không muốn giải trải ra các loại hình khác một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia chương trình của Dũng tối hôm nay à, có một số bạn hỏi là chương trình uh, đào tạo của Dũng thì nó học nó như nào thì ở đây cách học nó giản đấy cách học từ cấp độ biết đến cấp độ hiểu biết hiểu sau đó gì ạ sau đó chúng ta làm làm sau đó chúng ta gì ạ làm sau đó phân tích đánh giá đánh giá chúng ta mới gì ạ à? tổng hợp tổng hợp chúng ta mới chuyển sang của mình được thì Dũng cũng ờ, đào tạo trong cái hình thái như vậy tức là đầu tiên chúng ta sẽ có video để học là cấp độ học để biết ạ sau đó thì ờ, sẽ có những buổi học trực tiếp đó là trực chiến luôn thị trường đến phần lớn anh chị em F0 gần như chưa biết gì trong quá trình học là chúng ta đã biết mua cổ phiếu luôn đấy là cái khác nhau giữa cái hệ thống khác và chúng ta đo lường xem có kết quả ngay chứ không phải là sau một thời gian tức là mua học xong là trong khoảng độ một tháng là chúng ta đo lường được kết quả ngay nếu thị trường xấu thì không nói nhưng nếu thị trường mà đang gì ạ đang trong xuống tốt thì phần lớn tất cả cổ phiếu đều là cổ phiếu tốt nhất tất cả cổ phiếu mua là cổ phiếu tốt nhất thị trường tại vì đây chỉ tập trung vào cổ phiếu dẫn đầu thôi đấy và thứ hai nữa là ở phương pháp này thì thường nó bán ra trước so với các nhóm khác khi bắt đầu người ta hưng phấn hưng phấn hưng phấn rất rồi thì lúc đấy là nhóm của Dũng học viên của Dũng những anh chị em chơi với Dũng đã bắt đầu bán ra dần rồi đi chơi rồi du lịch rồi nên để cho anh chị em khác ăn ở phần cuối đúng không lúc đấy gì ạ à, chúng ta không vi phạm những quy luật nhân quả đúng không mua chúng ta mua cao nhất bán chúng ta gì ạ à, bán ở gần cuối vẫn để cho thời gian để cho gì ạ à, cho mọi người ấy đúng không ạ cho mọi người tham gia đúng không ạ đấy thế thì à, đấy là góc độ như vậy để chúng ta hiểu ok xin cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào ngày mai chúc các anh chị em có buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui ở nước ngoài tham gia được nhé ok ạ tất cả ở ờ, mỹ mỹ anh pháp đức tất cả châu phi đều tham gia được hết ạ nhớ là comment nhá anh chị em nhớ là comment những cái cái suy nghĩ của mình ở phần ô chat trên Facebook để à, trên uh, YouTube để giúp biết rằng chúng ta đang nghĩ gì trong cái buổi hôm nay kể cả mang tính chất tích cực hay tiêu cực anh chị em nhớ là comment à, để Dũng được biết và Dũng sẽ đọc những cái comment như vậy xin cảm ơn ạ